Câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe đã có gần một tháng chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Các cầu thủ đã có những cải thiện rõ rệt về thể lực. Chúng tôi cũng lại chuẩn bị à, à, nâng thể lực lên chuẩn bị cho cho lượt về và cũng có kế hoạch di chuyển và sớm vào trong thành phố Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện à, sân bãi với thời tiết, đặc biệt là cái thời tiết trong đấy nó khác ngoài mình. Trong thời gian qua, câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe cũng có thêm sự đồng hành của các nhà tài trợ để các cầu thủ được cải thiện hơn trong quá trình sinh hoạt với ờ, sản phẩm lọc đầu nguồn beluga thì cái độ sạch của nước được nâng lên rất là cao thì những cái tác dụng về hiệu quả về làm đẹp cho da cho tóc và đặc biệt là các cái bệnh ờ, ngoài da hay là bệnh về mắt là sẽ được hạn chế tối đa Giai đoạn lượt về của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Câu lạc bộ Hà Nội 1 hiện đang kém đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh 1 2 điểm